thương hãy về cùng anh Ước dòng năm bão bãi xa gọi người Qua sương sáng lẻ tâm đình yêu thương Bé cớ ân tình nhớ mãi người ơi Về tương dương hãy về cùng anh Ngã bã khe bố ngược dòng hồi nguyên Kinh tế mô hình điểm sáng vang linh hì điện soi bóng phù lon phù lôm vùng xiềng man tâm đường câu chuyện tình trên đỉnh phù hoạt nhìn về năm xóm lắm anh cùng em vui hồi ơi vì ngọn ơi về cùng nhau ta xây điều khen về cùng anh ta về miền tây về đây vui bên chung chiều cần về đây ta hát điều lắm hát nghiêng về nằm mồ câu hò ví dặm chúng mồn sông lắm năm dân tộc anh em hát bài ca đoàn kết dưới ánh sáng của đảng ta cùng nhau tiến bước xây đẹp giàu quên mình thương vâng, hãy về cùng anh Cước dòng năm pháo bãi xa gọi mời Qua sương sáng lẻ tâm đình yêu thương Kẻ cớ ân tình nhớ mãi người ơi Về tương dương hãy về cùng anh Ngã bã khe bố ngược dòng hồi nguyên Kinh tế mô hình điểm sáng vang linh soi bóng cù lon cù lôm vùng xiềng men tâm đường câu chuyện tình thiên đình phù hoạt nhìn về năm son rừng xanh tươi mét bạt ngàn con đường sông bờ đồng lúa chiếu bông hòa bình ngược xuôi ngã ba sông huyền thoại cửa rào đèn tàn gọi mời bàn về thăm anh cùng em vui hồi ơi vì non ơi về cùng nhau ta xây điều khen về cùng anh ta về miền tây về đây vui bên chung chiều cần về đây ta hát điều lắm lúa dân tộc anh em hát bài ca đoàn kết dưới ánh sáng của đảng ta cùng nhau tiến bước xây đẹp giàu quê mình tương dương yêu thương về cùng nhau ta xây điều khen về cùng anh ta về miền tây về đây vui bên chung thiếu cần thế đây ta hát nhiều lắm nhuôn điều lòng em hát hướng về nầm nớn điều tâm anh hát nghiêng về nầm mồ hầu hò vì dằm chúng một dòng lắm năm dân tộc anh em hát bài ca đoàn kết dưới ánh sáng của đảng ta cùng nhau tiến bước xây đẹp giàu quê mình